Tối ngày 8 tháng 10, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao xác nhận ánh viên đã viết đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi tập trung tuyển quốc gia. Việc ánh viên muốn xin nghỉ đội tuyển được cho là sau thành tích không tốt tại Olympic Tokyo. Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ làm việc với ánh viên và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trong thời gian tới để tìm giải pháp phù hợp nhất. Ánh viên đã làm đơn xin nghỉ từ cuối tháng 9 và nộp đơn hôm 1 tháng 10. Đây không phải là lần đầu tiên ánh viên xin nghỉ. Năm ngoái, Viên cũng xin nghỉ, nhưng vẫn lên tuyển. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, xác nhận là việc ánh viên xin nghỉ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch của đội tuyển. Nhưng chúng ta phải chấp nhận, bởi ánh viên là nữ kình ngư có khả năng tranh chấp huy chương vàng SEA Games. Ông Hùng chia sẻ thêm, ánh viên là vận động viên Việt Nam thành công nhất tại SEA Games. Nguyễn Thị Ánh Viên là nữ kình ngư đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam 3 lần liên tiếp tham dự Olympic. Tại Tokyo 2020, kênh ngư quê Cần Thơ nhận vé dự hai nội dung gồm 200m tự do và 800m tự do, đều dừng bước ở vòng loại. Được biết, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao muốn thuyết phục ánh viên tiếp tục thi đấu, ít nhất là hết SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà. Dù đã bước qua thời đỉnh cao, nhưng ánh viên vẫn là vận động viên có thể giành nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau khi thi đấu xong tại Olympic Tokyo, Ánh Viên cùng đoàn Việt Nam trở về nước và cách ly tại Hà Nội. Nữ kình ngư sinh năm 1996 đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian cách ly. Ánh Viên được xem là tượng đài của bơi lội Việt Nam. Vận động viên người Cần Thơ từng giành 25 huy chương vàng SEA Games, một huy chương bạc và một huy chương đồng vô địch châu Á, hai huy chương đồng ESID. Ngoài ra, Ánh Viên còn giành một huy chương vàng 200m hỗn hợp tại Olympic trẻ 2014 huy chương vàng 200m hỗn hợp Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới 2015, một huy chương bạc 400m hỗn hợp World Cup tại Moscow 2015,